chị giao xe đó chiếc xe là chiếc xe đầu tiên của Di luôn các bạn bởi vì là tất cả những cái đơn hàng những cái chiếc xe mà khách hàng đặt đặt á thì Di đã đã, đã chuẩn bị và giao trước Tết hết rồi đó và đầu năm này là Nhẫn chính là người uh, mở hàng cho Di ha đó, một chút xíu nữa thì khi mà đến nơi uh, giao chiếc xe cho Nhẫn á, thì uh, à, Di sẽ mời các bạn cùng Di giao chiếc xe cũng như là xem coi uh, Nhẫn uh, ở nhà kinh doanh về cái gì các bạn nha nhận năm nay coi như là rất rất là trẻ luôn nhỏ hơn gì coi như khoảng là 10 tuổi luôn các bạn à, số giống mặt cũ mặt cũ em mặc gì 327 em cũng chạy thử rồi. à y vậy thôi cũng cần số trên tay lái ủa bữa em chạy rồi mà bữa em chạy trên trên anh rồi mà hỏi lợi mà à vậy thôi y vậy cái nó không đẹp xe vào chứ lấy sạt vào bên này Đi qua nó dài lấy sạt bên này là là dài được rồi anh này phải không đúng đúng nè chưa được chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa mày móc phải giảm này hết rồi dài quá dài lắm bây giờ cũng ra lại em phải lấy sát rồi dài ở chị ra dài dài hơn ủa cái sao mà phải vận chuyển bằng cái này lên nè em dạ ở trên đó là gì trên đó dạ thôi rồi cũng để mấy cái lan này giống như em chứa lại hả dự trữ lại hả như bữa cái lan em gửi cho anh là cái màu này nè màu hồng cánh sen á bữa em gửi cho anh nó chưa ra bông tại này. vì em em để con nhúm bông vậy là để cho khách biết màu thôi yeah. À. chứ còn đúng ra nó nguyên chùm yeah. Dạ. nó nguyên một chùm lắm nguyên chồng nó từ từ đây ra nè ừ. nó từ đây nó ra sẽ nguyên một cây này là em bán nhiêu tiền cái này hả cái này em bán 500 500 ngàn hả 500 là đã rẻ hơn giá thị trường rồi nha dạ còn cây này là bán nhiêu cây đó hả cây đó em bán ờ, hai triệu chín Ồ, cái này nếu mà giá, giá, giá thị trường là nó sẽ khoảng 4 triệu, nói chung là khi mà em làm à. em đã khảo, ờ, khảo sát giá tham, thị trường tham khảo rồi. Hả, không? Ủa cái cây này nếu mà trồng bự lên được như thế này không em hay là cái giống nó khác đâu cái cây đó là nó phải ờ, sáu bảy năm tuổi rồi đó vậy hả mà cây này mình trồng lên cũng to được như vậy cây này ờ, phải tầm hai năm mấy tuổi rồi ừ, sáu ừ. bảy năm mới được như vậy ha mà có còn chết nữa nha chứ không nuôi được vậy là là dễ đâu chết nhiều lắm em ví dụ cái cây này á mà nó to là cái bông nó cũng sẽ dài hơn đúng không còn cái cây nhỏ bông nhiều không à. đợt là nó lá bảy tám dòi bông gì đó vậy hả cái cây này hả đúng rồi. là tết nó mới ra bông đúng không đúng rồi chắc rồi ra bông đúng tết luôn đúng ừ. Ờ, chậu này nhỏ nhỏ dễ thương nè ừ. ừ. còn cái cái chậu đó thì sao em à cái này là long tu xuân em chân hình tết tới giờ trước tết dạ. xíu tới giờ Ê, qua tết xíu tới giờ nó nó ra một giờ luôn mà nó tàn bớt rồi còn tao không thấy lá gì hết vậy đúng rồi cái này nó nó rớt lá nó rớt lá nó mới ra hoa à. buổi sáng nó thơm lắm vậy hả dạ buổi sáng thơm này mua em tại vì là em sắp em muốn là khảo sát để bán em mua về em chơi ừ em mua về em chơi cây đó thì bông nó nó nó nó ra lâu tàn ha đúng rồi cái này là em trưng phải hơn 2 tuần rồi đó à mà ngọc điểm này khoảng bao lâu nó mới tàn em dạ khoảng 2 tuần hai tuần cây mà lực á cây của anh mà khỏe mạnh anh cho anh uống đầy đủ là nó chắc phải hơn hai tuần ừ. đó là đối với trung nam thôi ở dạ. trước á em em em treo lan ở đây nè mấy cái này là gì treo lan để tưới hả dạ để tưới à cứ treo ở đây bên kia cũng vậy dạ. để cho nó thoáng khí nè đúng không dạ. sau là giờ lên hết ừ. chị gói từng cánh gì luôn ha chị dạ từng cái lá vậy luôn á hả gói cho ờ. tính ra mỗi lần mà chị đóng một cái cây cũng cực ha dạ. cái này có giữ không cái này giống như cái cái mã để ờ, làm chuyền không không cần giữ đâu em à. kỳ quá ha ừ, càng kêu kỳ quá ha kêu kỳ kỳ sao kêu nhẹ nhàng thôi nhiều khi á anh có ông khách hàng ông nói sao anh chạy về quê á, mà anh bóp kèn này sao nó xe máy nó không có tránh anh vậy hay là cái kèn nó nhỏ quá. quá giống như kiểu không mà nhiều khi thấy Đúng xe sang phải vậy thôi nhưng mà nhiều khi người ta thấy chiếc mẹt ta cũng tự tránh rồi anh ơi không ông nói ông bóp kèn ta không có tránh ông đem vô anh đòi uh, gắn cái kèn bự hơn nói trời ơi cái kèn của anh nó kêu vậy được rồi nó hấp dữ người ta đúng rồi sang vậy không đụng đầu như cái đâm tốt ha cái đâm ờ, cái đâm ok ờ, hơn nói chung là dòng e thì thì thì em biết rồi dòng sang mà hài lòng không em dạ có chứ tại vì thư giãn vì... mà mình đi xe đó có đi xa rất là thoải mái tại vì anh thấy bữa rồi em là em lên em không có ý định mua chiếc xe này em lại muốn mua cái chiếc xe Lexus uh, IS IS đó cho nên là là là em đổi qua chiếc này em cũng quyết định rất là nhanh thì dạ. anh không biết là em mua em có hài lòng hay không khi mà có chạy chứ, thử tại đó. vì khi mà tại vì ban đầu là xe muốn lấy về để mà có cái xe để dọn đó, để chơi á vừa làm cái xe đi mà vừa để chơi á ừ. nên là chọn cái xe nó nó, nó thể thao chút nhưng mà sau thì thôi quyết định lợi thôi đi nó êm ái để ừ. cho có cái xe đi xa rồi khi chở gia đình đi rồi anh muốn chọn gì anh chọn giờ đi con thì còn chưa còn nhỏ mẹ thì đi cho nó thoải mái chắc để xe sau xe sau thì lấy xe khác để mà muốn dọn gì thì dọn xe này để nó đi máy à, em lấy cái xe này xong em có tính đi đâu không chơi không dạ có chứ chắc phải test thử chuyến đà lạt cũng được à đà lạt chơi ha thích đà lạt ha dạ ba lon sáu lon Kiểu YouTube cả toán á Rồi, hồi nãy biết làm gì đẹp được cho lên YouTube lắm rồi Anh đây là chủ tịch hội đồng quản trị cô ba trọ nha Nãy chở vô cái đường đó là cái chú đầu hẻm á dạ. Ông nói là chở cho cô Hà đúng không? <laughs> sao chú biết hay vậy chú chưa chưa kêu chở cho cái ba là hết ở đây cô ba trọ gác ba lê hà là nổi à. ăn đi anh ăn đi món này kêu là bò né đúng không em không dạ, bò, bò, bò, bò nướng bò nướng xà xà tự nhiên nha cưng tự nhiên nha dạ, tự lắm đó bụng dạ, dạ. cứ tự nhiên nha của anh dạ, cái bưng cái dĩa cho qua luôn Duy biết cô rồi cái mai mốt có đi giao xe mà đâu có thời gian nữa, ha Ghé nhà dạ. con chơi rồi đi ăn đi uống đồ cho vui kết bạn thêm mà Dạ Cô, cô có dịp lên Sài Gòn thì ghé tụi con Rồi ok cô hiểu yeah. Dạ. lắm á Rồi, ăn đi anh. Rồi, để, để, để đó bụng á ăn hết kêu thêm Rồi mời cô với anh Ờ rồi dạ, dạ. tự nhiên để nó bụng giờ dạ, rồi dạ, quá quá cử rồi đó Rồi ở đây mát ghê luôn á ờ, Nói chung là sau này trong quá trình sử dụng xe là là, là, là sẽ còn có thắc mắc nữa chứ còn hôm nay là chưa chưa biết hết đâu nhiều khi có cái cũng quên à đúng rồi có gì em liên hệ lại đúng rồi nè xong một việc liền được cái này chén ngoài chén của anh này có đây rồi nè dư rồi ngon không Nguyên? Ngon đấy. Bữa nay cô anh, anh, ờ, nói quán này là ờ, xuất sắc nhất ở đây đó. Hôm ờ, kiểu không vị... bình dân mà ngon. Bình dân mà ngon quá không? Nhìn thấy cái chiếc xe ngoài đó là thấy trưng bày mấy cái món đồ á đồ ăn là thấy hấp dẫn rồi ở ở chỗ em á là buổi buổi tối là uh, tuy cũng cũng không ngủ nhưng mà kiểu như là vắng thôi chứ nhưng mà cũng không ngủ giống như Sài Gòn vậy hả dạ. chơi chơi, chơi xuyên đêm luôn hả quán nhậu đồ ô quán ba giờ dẹp hết rồi nghỉ hết trơn rồi sao vậy bị công an luận hả đợt đó nghỉ hết ba quán luôn ờ, à. ông hồng văn ông lên á ông dẹp à ship mới lên ha dạ đúng rồi hồi quá hồi dư quá nè hôm qua mới ăn lá sách xong Vừa rồi thì duy hoàng Nguyên hai anh em cũng đã bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz 200 Exclusive cho Nhẫn cũng như là cho cô Hà ha thì Di và Nguyên hai anh em ăn tối cùng với lại cả gia đình rất là vui luôn các bạn các bạn thấy không cô thì uh, cực kỳ dễ thương luôn đó, và rất là nhiệt tình với lại hai anh em nữa đó, thì uh, ờ, phải là một cái chuyến xe mà giao xe đầu năm như thế này thì nó cực kỳ vui luôn các bạn ha à, thì à, thôi bây giờ Di xin được phép à, tạm dừng video clip tại đây đi nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì đừng à, ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 091 465 3979 và Di lúc nào cũng muốn là tận tay giao các chìa khóa xe Mercedes-Benz cho đến khách hàng của mình các bạn nha Ok hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo